Rồi còn 4 giây Sắp được không cái rồi đó Rồi một phút Trời ơi một phút Cái chân vẫn bình thường nhưng mà em em em lùi lùi ra Tại để cái người cho này thấp thấp một tí Cái người em hiện tại phô câu giống hơi cao Đó đó đó, đó vậy nè Đó anh thích cái vị trí này nha không? Ừ Ừ Ừ Đúng rồi Vô vô vô vô Giữ lại lâu lâu một tí nè Chỗ này lâu lâu một tí nè 10 giây gắn lên còn tự tự đúng mình chọn xuống dưới tới đất luôn nha chứ phải chọn hai tấc nha thì nó là lower body gym nữ tâm kinh cực phẩm gymer thước tha đầy mạnh mẽ bây giờ chúng ta kết hợp personal Personal <laughs> Rồi Tập bụng, tập bụng Rồi ok, tập đi Rồi, lên một 2 rồi 3 4 5 8 cái nha Wow 6 7 Rồi 8 Rồi nằm xích lên tí okay. luôn con chó lẹ Rồi chân <laughs> <laughs> phải phải phải chân cái chân này rồi để đây nha vị trí vị trí nhớ nhớ nhớ nhớ ghế là nằm đây rồi cái tay để đây cái tay à, để để để dưới đây nè đó đúng rồi xong rồi đá lên một thẳng chân nè thấy không hai rồi ok tốt bây giờ bây giờ cái đá xéo một chân để bình thường rồi cái chân này nè đá xéo vào đây đúng hai từ từ nằm thả phần dưới đi giữ đây cong cong lên em rồi giữ giữ giữ giữ luôn giữ luôn gồng chân là giữ phần trên cân bằng bình thường gồng này lại nè rồi gồng nha A few moments later. Gắn 5 giây nữa đi. Rồi. Tới cái này để thả lỏng, tới cái này, tới cái này. Bật này lên. Bật này lên. Rồi giữ. Không, không giữ cái đó, giữ đây nè. Gồng lại giữ. 30 giây nữa không ta? Bữa nay à, nhá hàng làm rau thôi nha <laughs> chục giây đi A few moments later Rồi ngã ra, thả, thả, thả, thả, thả ra NANI Đừng có tự tin, còn nữa, đừng có tự tin Nằm sắp lại Đó Nằm sắp lại Nằm sắp bình thường thôi, em chưa chưa nằm sắp bình thường thôi Nằm giống như ngoài bãi biển vậy đó Thả lỏng đi Ok Thả lỏng nha Đó, nằm sắp lại rồi cái tay không phải vậy cái tay à, nằm sấp luôn nằm sấp luôn ngẩng cái phần này lên rồi hai cái tay gian ra vậy nè không gian đẹp đẹp tí đó rồi cái chân rồi ráng nha anh buông ra nè đó đau chỗ này mới đúng rồi ráng đi ráng đi bật đồng hồ bật đồng hồ nè 10, giây 10 giây 10 giây gắn lên 10 giây 10 giây Cánh chim hải âu trên bầu trời bê bê tế 15 giây luôn rồi Tốt Rồi thôi Thôi là ông thở dài dài dây đi Thôi lỏng thở dài dây đi Thở luôn phải không? Rồi chống Lăn Giờ biết rồi đó Lăn Nhỏng mông lên Đúng không lên lăn Lăn kỳ vậy Ờ đó <laughs> Rồi vớt cái chết reset lại Đây ấy Rồi vớt Cùng ơi 30 giây đạo cầu Việc nhẹ lương cao BT <laughs> làm này sướng lắm Nói việc nhẹ lương cao khắp tập sao cậy khách ra khắp tập sao cậy khách ra <laughs> rồi 15 giây rồi đó 15 giây rồi đó nha Ráng 30 giây thôi Bữa nay bài bài đầu beginner đồ Đó Beginner đồ Nhẹ nhàng thôi Rồi gác 45 giây luôn đi Nay có đi vào cao sung ta Nay có đi vào cao sung người ta phút nổi không Rồi à, à, gác một phút đi cho hung cái rồi còn 4 giây Sắp được không cái rồi đó Rồi một phút Trời ơi một phút một phút ok Rồi chưa hết đâu Xoay lăn Nằm nghiêng qua bên Cái này là cái phô câu nó hơi bị nặng nè Này là phô câu nó hơi bị nặng nè Nằm nghiêng Đúng rồi nằm nghiêng rồi Không có nghĩ cái gì đâu mà nghĩ Rồi cho nghỉ 10 giây Sao nãy sung lắm mà liên cái này nặng chứ bộ ờ thì rồi vậy chứ sao tao nói tập personal mà a few moments later rồi nhanh đi chứ anh tập một rau thôi không mất tập nhiều đâu tập rau nhá hàng thôi <laughs> rồi nhõng phố câu lên nhõng phố câu lên nghiêng lên giật hai cái chân cũng cần để gì đâu để để cái trước cái sau cũng được nó vậy nè ừ để cho nó khỏe cũng được rồi nhưng mà em tầm ờ, không có đúng rồi khổ câu nặng à, bị... bởi vì quý vị bị gì chú đâu ngồi ngồi vậy đi chú rút chỗ nào vậy ở đây hả trời chú rút đâu lòng bằng chân vậy hôm nay bỏ giày ra cũng được A few inches later. Rồi giúp. Ráng đi. Đó. Rồi cái tay kia. Nhưng mà người sao công vòng vậy? Hả? Cái chỗ này nó sai nè, cứ lên đi, anh chỉnh cái người này cho nó ngay rồi. Nè cái chỗ này nè, nó ra trước tí đi. Chống nha, thăng bằng nha. Đấy, nghiêng nghiêng cái này nè, nghiêng cái này qua trước, đúng rồi. Nặng ha. Nặng ha, thấy chưa? lên bò xuống ruộng rồi đó oh no thôi không sao nhiều khi bên này yếu đổi bên <laughs> đổi bên còn không thì nhiệm vụ anh à, là 10 ngày anh sẽ tập cho em xe lăn tốt chịu mà xin lỗi nè vậy rồi nè cho cảm giác giả tạo rồi sai răng đi rồi ok tập này chắc đừng nửa tay nửa phút luôn á anh buông ra đúng không nó giờ đỡ đỡ hơn rồi đó không rồi cái tay này chim con bướm xinh con bướm xinh à, <laughs> sao bên đây đi rồi thôi được rồi 15 phút vậy tốt rồi à. cho em biết là ngoài tập cơ động ra đã còn có, có tỉnh nữa rồi nằm ra không cho nghỉ sao cho nồ lắm cho nghỉ luôn á rồi cầm thẳng thẳng chân ra thôi đúng rồi rồi đẩy lên ok khép cái tay vô không phải ờ đẩy lên rồi tập chừng năm cái thôi tập chừng năm cái thôi đó đó rồi xong rồi thẳng lên nhà luôn nè rồi đập vô tới đây búng lên đó búng lên đúng rồi búng lên đúng rồi búng lên tập ờ, nay sâu trình thôi tập vài cái thôi cho biết anh giữ không à sơ chiêu thôi rồi rồi ok trong gym á hạn chế cái tướng nằm mà thẳng cái giò vậy nó siêu gợi quá <laughs> ừ nó vậy đi cho anh tập trung chút em kiếm cơm thôi mà rồi lên dứt cho ok kéo lên ờ à, tập lưng giống nãy vậy đó nhớ chưa nhớ cái bài tập lưng giống như nè giờ tập lưng với ngực đó rồi ok rồi ok rồi nhớ nhớ trong đầu memory chân đá lên luôn Siêu. Đó đẹp đẹp đẹp trình cao Đó Ok Đó Trời đất ơi trước khi gặp anh em có nghĩ em làm được này không Đó Nếu gặp anh sớm đời em đã khác nhiều rồi Nani Đó Nà Nà Rồi anh giúp cho cái cuối nè Rồi Rồi để luôn Rồi gán cặp người lên tí đi ok nó ra cái form này giữ nè trong vòng 3 giây cũng được 3 giây thôi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bôi <laughs> đâm da dạ. <laughs> si quăng giỏi quá em đã làm được cái bài holo rồi đó thấy chưa em thấy không hồi nãy cách đây chừng 3 phút thôi em chặt cái dụi té lên té xuống mà bây giờ nó làm được cái bài holo rồi đó bài holo là một cái bài khó của mình đó không dạ. không em thề anh có một tiếng hồ hôm nay em lên trình quá trời luôn thôi giờ sẵn tiện còn bài lăn nữa thử cái này nổi không không phải ờ, lăn cái kiểu lăn kiểu bình thường thôi xa xa cái chân ra chút không phải xa cái chân vậy mà là vậy nè <laughs> cái chân vẫn bình thường nhưng mà em em em lùi lùi ra tại để cái người cho này thấp thấp một tí cái người em hiện tại phong câu giống hơi cao đó đó đó, đó vậy nè đó em thích cái vị trí này nha cái vị trí này vị trí ok rồi gác gồng tập trung một hai ba có